820 triệu lô đất này thổ cư 100% mua công chứng liền nha cả nhà và hiện tại nó nằm trên mặt tiền đường đó là đường số 8 đường số 8 nha cách nữa mình sẽ quay à, đường cho cả nhà cùng xem nào rồi thì bây giờ cái nhà hãy vào à, bên trong cái dự án à và đây chính là cái à, dự án nó quên từ đây là lô đất lô đất thì nó nằm từ nữa cái, cái từ cái trụ điện này đi qua bên này đây này là cái nhà qua đây và trước này không có ở trước này không có hố ga không gì hết và ngăn đất ngăn đất dài 14 nha cả nhà dài 14 và tính từ đây em đánh ra ngoài kia ở ngoài kia này có một con à, con sông và con sông này khi mà dân cư ở thì sẽ làm một gọi là một cái à, công viên nhỏ dọc theo bờ kênh như thế này và thì mình sẽ thấy rất là đẹp rồi cái nhà nhà quan sát xung quanh thì ở đây hiện tại mức độ xây dựng đã chiếm tầm khoảng là 30 phần trăm cái nhà hãy xem mà xem xung quanh ạ à. đã chiếm là 30 phần trăm rồi cả nhà cả nhà và khách hàng đầu tư ở đây cực kỳ hấp dẫn giá bán cực kỳ thấp và nếu như những khách hàng nào đang có nhu cầu mua đất tại phường An Hưng thị xã Tân Yên tỉnh Bình Dương thì có thể liên hệ mình số điện thoại 0972 332 894 mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894 cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh để gặp cả nhà vào những video sau ạ à.